Thưa quý vị và các bạn, trong ngày hôm nay do vùng áp thấp phía Tây đang phát triển về phía Đông nên tình trạng mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù ở các tỉnh miền Bắc sẽ chính thức chấm dứt. Thay vào đó là trạng thái tạnh giáo. Những tia nắng cũng sẽ xuất hiện ở phía Đông Bắc Bộ khiến cho nền nhiệt trưa chiều tăng nhanh lên mức là 27 cho tới 28 độ. Còn phía Tây Bắc nằm gần vùng thấp nên trời nắng mạnh, nền nhiệt từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Tuy nhiên hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam Dự báo từ khoảng đêm ngày 13 tháng 2, ngày 14 tháng 2, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc và Trung Trung Bộ, gây ra một đợt mưa rào rải rác và có nơi có rông. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4 có nơi giật cấp 6. Đồng thời từ ngày 14 tháng 2, Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm, ở miền Trung, tác động của hoàn lưu vùng áp thấp phía Tây cũng khiến cho hôm nay trên toàn khu vực trời có nắng từ sớm, nhưng cường độ nắng giữa các khu vực là khác nhau. Tại Thanh Hóa và Nghệ An, nhiệt độ tăng lên ngưỡng từ 28 đến 30 độ. Trong khi đó, vùng từ Hà Tĩnh trở vào đến Quảng Ngãi nắng sớm hơn, nhiệt độ cũng cao hơn, phổ biến từ 29 đến 31 độ. Còn vùng từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận vẫn có nắng nhiều và cường độ nắng mạnh nhất, nhiệt độ ở đây dao động từ 30 đến 32 độ. Dự báo cũng từ ngày 14 tháng 2 đến ngày 17 tháng 2, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời chuyển rét ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, các tỉnh Đà Nẵng đến Bình Định trời chuyển lạnh. Hôm nay Nam Bộ Tây Nguyên cũng có nắng từ sáng, nhưng do địa hình cao nguyên nên trời sẽ không quá nóng. Dự báo mức nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 29 đến 32 độ. Nam Bộ tiếp tục không có mưa, trời nắng sớm, cường độ nắng sẽ đạt cực đại trong khoảng thời gian từ 11 giờ trưa cho đến 15 giờ chiều, khiến mức nhiệt cao trên 35 độ ở khu vực miền Đông Nam Bộ. Trong khi đó, tại miền Tây, dù chưa đạt tới ngưỡng nắng nóng, nhưng nhiệt độ cũng phổ biến từ 33 đến 34 độ.